à, sau đây mình sẽ quay video à, lắp ráp cây súng đạn thật Electric Gunwater AR15 đây là phiên bản mod so với những cái dòng à, M4 Terminer thì đây đúng là một dấu hỏi lớn thì có hộp đạn bán tay cầm rất stop stop ở đây rất là đẹp động cơ đầy đủ flash hider và nằm giảm xanh rồi sau đây mình sẽ tiến hành làm rác cẩn thận chứ không AR15 mod này thì cái động cơ nó chắc nó cũng giống giống như là Bridge PV dùng đạn thạch 9mm đầu tiên mình sẽ lắp phần thân súng như trước nè tất cả các chi tiết ở đây hầu hết là đều dùng khớp dùng đạn phần bánh súng lại với nhau đây đây là phần băng đạn băng đạn của nó bấm rất là nhẹ nhàng và rất xuống rất là nhẹ nhàng đổ đạn của nó vô thì xít nữa là không thấy đây cũng khá là rộng rồi bây giờ mình sẽ lắp từng phần vô trước đây phần stop nó stop pin khá là cứng chắc nhựa chất lượng cao của khác ta sẽ gắn pin vào sau bây giờ chúng ta sẽ gắn cái phần quan trọng nhất là thân súng vào nhưng mà trước khi gắn thì mình sẽ test thử pin sạc dây sạc các bạn cẩn thận những cái mối nối này ha khi chúng ta gắn vô mà nếu như chúng ta mạnh quá có thể làm cong và gãy các những cái khớp nối này rồi riêng cái phần cái R15 này thì cái nó nó cũng giống cái Ritz Super V nè chúng ta có công tắc ở dưới đằng sau cái stop có một cái công tắc để tắt mở chứ nó không phải là nó dùng cần gạt như là một số cây như mà bốn tia chẳng hạn cái này chỉ để làm khiển thôi ha. Ừ. rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp nữa nha mình sẽ nối cái motor về nối cũng cái motor của mình rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nó cẩn thận mình cũng chỉ là gà thôi mình mới nhận cây súng đầu tiên thôi nhét vào nó lần lần nữa nhét cái đường này vô đây tránh để bị hư nữa đây có một con ốc đi ra hầu hết các chi tiết ở đây là dùng khớp không khớp để mở ra đây có một con ốc nữa thôi sau khi lắp motor này mình sẽ tiến hành bắn thử mạnh lắm nhưng mà cái lực bắn thì không biết nó có bằng m 4 tơ không bán súng luôn bán này thì chúng ta nhét được các bạn luồn dây vào uhm, hình như cái này nó cũng chơi khớp đúng không nhỉ một không biết mình có quên cái nào không ha ngầm này vì nó là cái, cái con của trên đây dứt đầu, tại này vì dùng khớp nên là rất là dễ mở chỉ cần đẩy một chốt thôi Ooh, cơ bản tới đây là chúng ta đã ráp xong cái súng ừ, còn một số chi tiết nữa giờ mình sẽ lắp cái stop vô stop hơi cứng như chài cẩn thận để dặn vô rồi Đạn cuối này chúng ta dặn cẩn thận nếu cảm thấy quá chặt thì có thể giảm bớt một chút thôi ok vẫn còn hơi chặt chút xíu dịch ra sau khi chúng ta đã lắp đầy đủ thì chúng ta sẽ lắp tiếp các bộ phận khác như lắp hai bên ở cấu trúc bộ phận zin của cây súng thì cây súng nó có thêm một cái rắc dài để chúng ta có thể nối ra Đấy, chỉ cần đốt vô rất là đơn giản ngang dài ngang ngửa nhưng mà thôi mình thích dòng ngắn nên là cắm này tay cầm đây có thêm một số phụ kiện này để đổ đạn vào nhưng mà đạn mình đi từ dưới băng lên nên là không cần cái này cho lắm tí xíu nhà ta Còn cái này để gắn sao đi bịt nghe giật hơn cái M4T rồi bây giờ mình tiến hành đổ đạn trước loại đạn của súng này là súng thật 9mm loại đạn này không có khả năng gây sát thương chỉ là bắn cho vui thôi đơn sẵn rồi giờ đổ đạn vào bây giờ mình sẽ test mở hàng ừ. rồi qua cái phần test thử phải nhớ công tắc bật công tắc lên mạnh lắm Wow. Nếu như các bạn cầm cây súng này trên tay thì các bạn sẽ thấy là cái khả năng mà ra đạn của nó thì mình chưa test được nhiều nhưng mà hiện tại thì mình thấy cái đường đạn nó đi thẳng ngang ngửa với súng thạch của M4T Miner V1 V2 bắn hay giật luôn mạnh đường đạn thẳng bắn mạnh thử test cao cao thử ra bắn mà nghe mà chúng ta nghe mà rõ cái độ giật luôn chứ không phải là im như M4 đâu M4 chắc là đi xe tổ còn thằng này là rất thử coi ok và đây là M4 không phải AR15 mod